Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh bóng của K Quanh chuyên nhận định cũng như là soi cho anh em những tiếp kèo uh, có tỷ lệ ăn cao Để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là giải trí Như mình cũng nói rồi, cái việc mà mình uh, cách chơi bóng của mình ấy sẽ là những uh, chơi bóng theo kiểu running và uh, giải trí thôi Chúng ta cũng không nên là quá uh, tập trung quá nhiều vào hai cái mã kèo chính như là kèo chấp cũng như là kèo trên dưới à, tính đến thời điểm hiện tại à, thì chỉ còn 4 trận đấu của vòng 18 nữa thôi anh em chúng ta có thể điểm qua một chút về những trận đấu vừa qua của vòng 18 nhé à, những trận đấu của vòng 18 trước thì các đội bóng à, cửa trên đều đã giành à, vòng vào tứ kết rồi và đã xác định được hai cặp đấu ở vòng tứ kết đó là Hà Lan gặp Argentina à, Anh gặp với Pháp anh em và còn một trận đấu nữa mình chưa làm cho anh em Đó là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ ở vòng 1-8 Hiện tại kèo chấp đang là 0.5 Bồ Đào Nha chấp Thụy Sĩ 0.5 Tài là 2.25 và hiệp 1 là 0.25 anh em nhé Tài hiệp 1 là 0.75 ờ, Với trận đấu này Với một trận đấu như thế này mình nghĩ rằng đây sẽ là cặp đấu mà mình nghĩ là ngang ngang tài ngang sức nhất ở vòng 18 khi mà cũng chưa chắc hẳn là Bồ Đào Nha ờ, đã là cửa trên trong trận đấu này khi mà Thụy Sĩ họ cũng đã gặp ờ, Bồ Đào Nha rất nhiều ở tất cả các giải đấu ở châu Âu rồi. Đó, hai đội bóng đều am hiểu lẫn nhau. À, chúng ta sẽ đến với kèo đấu này. Ừ, hiện với cái kèo đấu này uh, những trận đấu vừa qua kể cả Euro cũng như là Nation League hai đội bóng này gặp nhau thì đều là nổ tài anh em nhé và mình nghĩ trận đấu này cũng sẽ là một trận đấu nổ tài rồi kèo chấp thì mình sẽ chưa đi vội thật sự mà nói như vậy kèo chấp thì mình chưa đi vội còn nếu như anh em nào mà yêu thích uh, Ronaldo cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha thì anh em chúng ta có thể đi nhẹ nhàng cái kèo chấp đi nhẹ nhàng kèo chấp thôi anh em nhé đấy đây sẽ là hai cái mã kèo mình gợi ý cho anh em còn uh, tất nhiên rồi hầu hết nửa nửa ờ, những trận đấu ở vòng 18 thì cửa trên đều chiến thắng Tuy nhiên thì chiến thắng như thế nào mới là cái vấn đề mà anh em chúng ta quan tâm Và mình nghĩ rằng trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ này thì kèo nó là ngang cửa thôi Mình nghĩ là ngang cửa uh, việc chấp 0.5 nó không đáng kể so với cái vòng 18 này không bây giờ uh, tất cả những đội bóng vào đến vòng loại trực tiếp rồi thì nó không có phải uh, cạnh tranh về mặt điểm số cũng như là về mặt hiệu số như ở ngoài vòng bảng em nhé mà bây giờ chỉ cần một chiến thắng thôi thì các đội bóng có thể trực tiếp vào vòng tứ kết luôn đấy vì vậy nên là anh em chúng ta cũng cần phải thận trọng cũng như là đầu tư một cách hợp lý những cái má kèo mà anh em chúng ta có thể đi được anh em nhé và tất nhiên là mình nói đi nói lại ở tất cả các uh, video mà mình nói rồi không nên quá tập trung quá nhiều vào những kèo chấp anh em hiểu chưa không tập trung quá nhiều vào những kèo chấp đấy thì đây sẽ là hai mã kèo mà mình lên để à, gợi ý cho anh em thôi còn à, anh em à, nào đồng máu thì anh em theo còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đi ngược lại cho mình cũng được cũng chả sao cả à, đó là quyền lợi của anh em mà đúng không cái việc mà mình có ăn hay thua nó không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của anh em quan trọng là anh em chúng ta có lợi nhuận và trong nhóm của mình ngày hôm qua thì cũng đã chiến thắng rực rỡ rồi với hai cái mã kèo Pháp cũng như là mã kèo Anh đều đã chiến thắng rồi ngoài ra thì ờ, còn có những cái kèo chấp góc cũng như là chấp thẻ nữa thì anh em chúng ta cũng đã bú những cái kèo góc cũng như là kèo thẻ thì một lần nữa chúc mừng tất cả anh em trong nhóm ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với những mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em để anh em chúng ta cùng đầu tư anh em nhé